Chúng mình cùng nhau vào bài tập số 1 để bắt đầu luyện tập nhé. Cô mời các con cùng quan sát nội dung của bài tập số 1. Tuổi trung bình của cô giáo chủ nhiệm và 30 học sinh lớp 4A là 12 tuổi. Nếu không tính cô giáo thì tuổi trung bình của 30 học sinh là 11 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi? Ở trong tiết đầu tiên của phần trung bình cộng, cô đã có một bài toán như thế này rồi nhưng khi đó cô không hướng dẫn với các con bằng sơ đồ mà chúng ta đi làm luôn. Thế còn hôm nay cô hướng dẫn các con tóm tắt bằng sơ đồ và các con sẽ thấy bài toán trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Và khi nó đã dễ hiểu với dạng toán sơ đồ thì chúng mình sẽ áp dụng với nhiều bài tập để chúng mình sử dụng sơ đồ trong nhiều hơn, ít hơn của chu mình cộng các con nhé. Bây giờ các con cùng nghe lại một lần nữa, sau đó cô trò chúng mình sẽ cùng nhau phân tích. Tuổi trung bình của cô giáo chủ nhiệm và 30 học sinh lớp 4A là 12 tuổi. Nếu không tính cô giáo thì tuổi trung bình của 30 học sinh là 11 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi? Vậy bài toán cho chúng mình biết đó là tuổi trung bình của cô giáo với 30 học sinh sẽ là bao nhiêu tuổi? Chính là 12 tuổi. Như vậy tổng tuổi của cô giáo và 30 học sinh là bao nhiêu? Các con có dễ dàng tìm được không? Các con cùng quan sát. Cô sẽ có một sơ đồ tổng tuổi của 30 học sinh cộng với cô giáo. Đây, 30 học sinh cộng với cô giáo. Đây, thì có tổng số tuổi là bao nhiêu? Cô muốn tìm được tổng số tuổi của cô giáo và 30 học sinh là bao nhiêu thì cô chỉ việc lấy trung bình cộng nhân với tổng số người là cô sẽ ra